bước từng bước thành công. tìm cho ta những lối đi riêng ta sẽ không dừng lại, không dừng lại. vững vàng hơn trong mọi bước dù trong gai hay khó khăn bao nhiêu ta cũng không ngần ngại rực rỡ như nắng ban mai tỏa sáng khắp con đường dài ta biết chính xác nơi đâu cho thành công bắt đầu cùng sát cánh mãi bên nhau cùng nhau đi lên đỉnh vinh quang nào với khát khao với khát khao với khát khao để ước mơ này bay xa vì ta đã có một niềm tựa vững tin Vietinbank nâng giá trị cuộc sống